Xin chào ờ, tất cả anh em Ở cái clip này thì ờ, hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái cách chơi tài xỉu lắc tài xỉu bịp rất là hiệu quả và riêng về cái bộ hột tài xỉu ờ, này thì hoàn toàn không tang 100% nên anh em cứ yên tâm khi sử dụng vì thứ nhất là về dọi đèn này thứ hai thử nam châm còn gọi là cục hít thứ ba ngâm nước muối và thứ tư thậm chí có trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì bây giờ đưa vào những cái đồ những cái bộ hột hoặc là những cái đồ công chuyện đồ có tang vào thì rất là khó vì bây giờ người chơi người ta rất là tinh quái anh em đưa được cái, những cái đồ có tang vào thì đưa vào thì dễ nhưng mà người về thì không dễ tôi nói vui thế những đồ cầu tang ví dụ như là nam châm chẳng hạn này đây nó sẽ bị dính bị hít như này còn với cái bộ hột này của tôi hoàn toàn không dính không hít đây nó là cái bộ hột tài xỉu nhẹ tại sao tôi gọi là tài xỉu nhẹ bởi vì khi um, sử dụng cái bộ hột này à, nó có hai cái cấu tạo một phần là do cái cấu tạo của nhựa này nó là một loại nhựa đặc biệt nó nhẹ hơn cái nhựa bình thường và cái thứ hai nữa Ờ, khi lắc chúng ta không nên lắc mạnh chỉ lắc nhẹ thôi đồng thời khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu theo ý của chúng ta giữ hột à, giữ tài khoảng 4 đến 5 chén hoặc là giữ xỉu 4 đến 5 chén và cũng có thể là lắc cho hột đi gọi là chén tài chén xỉu vẫn có thể lắc được nếu như chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi theo tỷ lệ gọi là chén tài chén xỉu và ờ, không liệt về bên nào cả đi hột đi rất là đều và có một cách để có thể giữ được hột này chúng ta sử dụng cái ờ, kỹ thuật và cái kỹ thuật như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em khi nào anh em ờ, muốn lấy cái bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách giữ bây giờ tôi sẽ thử lại một lần nữa thử lại cục hít cho anh em xem cả nát chén dĩa hoàn toàn bình thường đây đây nó là cái chén CK này à, đây là của một cái à, à, khách đã à, kỷ niệm với tôi đây đây là nam châm xịn không phải nam châm đều anh em nhé nếu như với một cái bộ hột nam châm hoặc là nắp hai chiều dĩa hai chiều thì cái chuyện giữ tài giữ xỉu thì chúng ta có thể làm được rất là đơn giản nhưng mà với một cái bộ hột không tang hoàn toàn như cái một bộ hỗ trợ bình thường thì tại sao chúng ta có thể làm được điều đó thì anh em muốn tìm hiểu lý do thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây bây giờ tôi sẽ thử cho anh em lắc thử cho anh em xem mấy chén xỉu vẫn là xỉu à? tiếp tục là xỉu vẫn là xỉu xỉu 10 bây giờ tôi đang giữ xỉu nhé. Đấy, bây giờ nó phản một chén sang tài bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em xem 146 tài 11 này 455 tài 13 662 156 ấy, vẫn là tài bây giờ nó sang xỉu rồi à. vừa rồi tôi cũng giữ được 5 ờ, đến 6 chén tài và 5 đến 6 chén xỉu bây giờ tôi sẽ lắc cho hột đi bởi vì khi bình thường chúng ta lắc Ờ, như thế này thì nó sẽ đi một chén tà chén xịt đó giờ lại xuống xịt đấy bây giờ lắc qua tài 246 à, lắc xuống xỉu 622 lại lắc uh, qua tài 256 à, lắc xuống xỉu đó, đây nó là trường hợp chén phản anh em ạ tại sao nó lại có trường hợp chén phản như thế này bởi vì khi lắc thì tất nhiên cái chuyện chấn phản là nó không thể là tránh được cái chuyện chấn phản nó chuyện bình thường không có cái gì là tuyệt đối 100% được cả kể cả những cái đồ có tang ví dụ như nắp nam châm hoặc là ờ, dĩa ờ, nam châm hột nam châm thì cái chuyện lắc mà đạt được 10 chén tài hoặc là 20 chén tài liên tiếp hoặc là 10 chén xỉu 20 chén xỉu liên tiếp thì cũng không thể được bởi vì cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó thôi bây giờ à, đang tài tôi muốn đưa về xỉu nhưng mà nó chỉ phản gọi là phản một chén thôi chén sau nó sẽ về xỉu luôn tôi khẳng định với anh em 100 trăm chén sau sẽ về xỉu đó 125 xỉu 8 hoặc là bây giờ nó đang xỉu này tôi sẽ lắc qua tài đó 5 5 6 tài 16 tôi sẽ thử cho anh em những cái thế hột khó như này ví dụ bị kẹt hột này đó chúng ta vẫn có thể lắc xuống xỉu được thì thường thường những thế hột như này là tay con người ta rất là thích đánh tài bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xem đó, bốn bốn hai đi cả ba hột luôn anh em nhé rất là đơn giản hoặc là một cách nữa đây ví dụ như là hột thế này hột thế nó kẹt hai một hai hai này bây giờ tôi sẽ lắc quả tài và đi cả ba hột luôn đó 553 tôi sẽ thử lại một lần nữa hoặc là tướng ngũ thiên này anh em đi chơi hay có nghe câu là tướng ngũ thiên có điên thì cũng cũng ờ, đánh tài đúng không bởi vì ờ, tướng ngũ thiên này làng tay con rất là thích đánh tài bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu chỉ một phát thôi đi hết cả ba hột đó. 115 từ 456 xuống 115 à, bây giờ đang xỉu vẫn là xỉu à? vẫn là xỉu nữa vẫn là xỉu đúng không? bây giờ qua tài tôi sẽ giữ tài tiếp 456 3 chén tài 4 chén tài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 theo dõi clip này à, còn một điều nữa tôi quên chưa thử qua nước muối cho anh em đây hột nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé đó. không nghiêng về bên nào cả đó nhất nhị tam tứ nổi hết Đấy, anh em thấy không? rất là đều thôi